Roma model ICN86KB con bếp này hình thức còn ờ, khá đẹp hình thức bếp còn khá đẹp sau đây tôi sẽ thử cái chức năng của bếp đầu tiên là thử chức năng khóa ga khi ờ, lửa gió thổi làm tắt lửa tôi mở hai bếp nấu và bếp nướng và tôi thổi cho lửa tắt đi đây là cần gạt điều chỉnh lửa to nhỏ đây Bây giờ tôi sẽ thổi cho lửa tắt sau khoảng 5-7 ờ, giây cảm biến sẽ khóa ra đây là chức năng khóa ga khi ờ, gió thổi làm tắt lửa trong ờ, quá trình đun nấu nếu mà gió thổi hay là nước trào là ra làm tắt lửa thì bếp nó sẽ khóa ga một số nơi bán người ta gọi đây là chức năng chống trào tức ý của người ta là nước trào ra làm tắt lửa thì bếp sẽ khóa ga nhưng mà các bạn lưu ý cái mâm chia lửa này nó cao hơn mặt bếp khoảng 1 ờ, cm do đó nước có trào ra thì nước nó cũng chỉ nằm ở trên mặt bếp thôi trường hợp mà nước nó trào nhiều và nó có bọt rồi ờ, nó mới ờ, nó che kín cái ờ, cái khe ga ra nè thì nó mới tắt lửa trường hợp đó thì không có thường xuyên ít gặp thôi nên mà quảng cáo là chống trào là người bán không có hiểu quảng cáo tầm bậy sẽ gây hiểu lầm cho khách đó. bếp đã khóa ga công tắc bếp vẫn đang mở đây đó là chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tiếp theo là tôi thử chức năng khóa ga khi nước cạn nồi tôi ờ, dùng hai ờ, miếng sắt để tôi thay cho hai cái đáy nồi miếng sắt này ờ, nó sẽ đè lên cái cảm biến này khi bạn đặt nồi lên thì nó đè sẽ đè lên cái cảm biến đó thì ờ, cái cảm biến nó mới nhận được nhiệt độ tiếp theo là tôi thử chức năng khóa ga khi ờ, nước cạn nồi một số nơi bán người ta gọi đây là chức năng một số nơi bán người ta gọi đây là chức năng ờ, chống cháy nồi gọi như vậy là không có đúng ở nhà sản xuất á, họ cài đặt cái nhiệt độ của cái que cảm biến này là hai trăm rưỡi độ bếp nó sẽ khóa ga cỡ hai trăm rưỡi độ là lúc đó dưới đáy nồi nó đã có một lớp cháy nhẹ rồi mục đích thiết kế của nhà sản xuất là để chống cháy nổ chứ không phải là chống cháy nồi do đó mà ờ, người bán mà quảng cáo chống cháy nồi là người bán không có hiểu quảng cáo tầm bậy ở hai trăm rưỡi độ là dưới đáy nồi đã có một lớp cháy nhẹ các bạn ờ, lưu ý ha nếu mà các bạn ờ, sử dụng ờ, ở nhà thì các bạn phải lưu ý là sử dụng nồi đáy dày chứ nếu mà các bạn ờ, thử bằng nồi đáy mỏng á mà đặc biệt mà gian bếp nhà bạn mà có gió thổi á, gió lùa á, nó sẽ làm nguội cái đáy nồi nó không đủ nhiệt độ hai trăm rưỡi độ thì các bạn thử cả buổi nó cũng sẽ không khóa các bạn muốn biết nó có phải nếu mà bếp á khi mà bếp cái cảm biến của bếp á mà nó trên 200 độ thì đầu tiên ngọn lửa nó sẽ giảm nhỏ lại cho dù các bạn có gạt cần gạt to nhỏ như thế nào thì nó vẫn nhỏ lửa, chứ nó không có to là bên trong bên trong cái cụm ờ, công tắc đánh lửa này nó có một cái rờ le khi mà cảm biến đạt 200 độ thì nó sẽ đóng rờ le lại 70 phần trăm giảm nhỏ lửa lại và khi ngọn lửa mà nó tiếp tục tăng lên đến 250 độ thì bếp sẽ khóa ga nên mà các bạn mà thấy lửa nó nó nhỏ lại tức là cảm biến nó đang hoạt động bình thường còn nó khóa ga hay không là phải tùy vào ờ, cái ờ, đáy nồi nó có đủ nhiệt độ hai trăm rưỡi hay không thì nó mới khóa còn muốn biết chính xác á, thì các bạn phải đo bằng dụng cụ ha các bạn phải đo bằng dụng cụ chứ các bạn không có cảm nhận ờ, thừa được giờ tôi sẽ đo bếp bên phải này bếp bên phải 256 độ nó còn tùy thuộc vào cái vị trí của cái miếng sắt các bạn đo ha đó còn tùy thuộc vào vị trí của miếng sắt các bạn đo bên bếp bên trái bếp bên trái 230 độ nó tùy thuộc vào miếng vị trí của miếng sắt các bạn đo cái bên trái nó đã tự động giảm nhỏ lửa rồi nè lúc này là nhiệt độ của cảm biến nó là trên 200 độ thì nó mới giảm nhỏ lửa tức là, cảm biến nó đang hoạt động bình thường nó hoạt động bình thường bình thường thì nó mới giảm nhỏ lửa còn nếu mà nó không bình thường là nó sẽ to hoài luôn một là nó sẽ to hoài hai là nó sẽ khi mà mở bếp lên thì nó sẽ báo lỗi nó không có cho sử dụng là lúc đó cảm biến lỗi còn bếp mà mở lên cháy lửa tức là cảm biến bình thường đây tôi gạt cần gạt điều chỉnh nè gạt cần gạt điều chỉnh nè lửa nó không có thay đổi tại vì vì bên trong nó có một cái rờ len nó đã đóng lại rồi đó. cả hai bên thì ờ, khoảng hơn phút nữa nó sẽ khóa ra thôi tôi nhắc lại các bạn muốn biết chính xác hay không thì các bạn phải đo bằng dụng cụ ha chứ không có thể cảm nhận bằng mắt được phải đo bằng dụng cụ bên trái 220 đó, 220 này thì các bạn đợi cả buổi nó cũng không không có khóa đâu nó không có đủ nhiệt độ mà bên phải bên phải 203 204 đó tối đa là bao nhiêu trên hai rưỡi nó để cái chế độ cũng hơi hơi lớn quá nhỉ để có 200 là nó khóa được rồi người ta sản xuất bếp ờ, mấy chục năm nay rồi người ta đưa ra con số đó và phù hợp theo cái nhu cầu của, của người dân bây giờ ví dụ như em muốn 200 thì ờ, shop sẽ độ lại 200 độ cộng thêm chi phí vô là mình điều chỉnh đúng rồi ở đây có giải pháp hai trăm độ có ra bản của nó là năm trăm rưỡi đấy lại à, chứ không phải là mua thì các anh à, muốn thì anh cài người rút lại để nguyên mẫu như vậy đó nè ai à, đâu chưa đâu phải ai cũng có nhu cầu nhanh đâu cái kia mà cài lại thì tốn phí này sao cộng thêm trăm ngàn gì đó thì sao quá cái ờ, cái đầu cò của mình ra mới đi đâu rồi 50 cắt đủ gì độ cái gì đó để hết đồ rồi rồi cái buổi cũng không tắt đâu thì ờ, tại vì bếp nó đã tự động giảm nhỏ lửa rồi giờ khó để mà tăng lên rồi tắt cái con ăn con hai trăm ba 230 trăm bốn cái, cái, cái độ nóng của nó cũng vậy anh ơi nó không đủ độ nó không tắt anh ơi cái tắt rồi đó do cái đáy nồi nó không có tiếp xúc tốt với nó bị cong nó không tiếp xúc tốt với cái cảm biến nó không có truyền nhiệt tốt xuống dưới Đây làm sao cho nó tiếp xúc tốt nè tắt luôn rồi nè rồi là tôi đã thử hai chức năng cơ bản là khóa ga khi lửa tắt và khóa ga khi nước cạn nồi và các bạn lưu ý á cái đáy nồi á phải sử dụng phải đáy nồi dày nó đủ hai trăm rưỡi độ thì nó mới khóa ga chứ các bạn mà sử dụng nồi đáy mỏng là hoặc là cái đáy nồi mà nó bị bị cong vên á nó không có tiếp xúc tốt với cái cảm biến này nè thì các bạn đợi cả buổi thậm chí cả ngày nó cũng sẽ không khóa bếp sử dụng một cặp pin đại nếu mà các bạn sử dụng những cái loại pin Việt Nam con thỏ con ngó Pinaco sử dụng được 10 ngày con thỏ con ngó Pinaco sử dụng được 10 ngày những loại pin như Panasonic màu xanh Toshiba màu đỏ sử dụng được 30 ngày tránh ra những loại pin này ra mua pin à, Alkaline ra ngoài siêu thị mua pin Alkaline giá 95 à, ngàn cặp sử dụng được à, khoảng 7-8 tháng sử dụng cho bếp này được 7-8 tháng shop ờ, tặng kèm một cái viên pin sạc các bạn móc lồi xo vào cái ờ, cực dương của viên pin này móc vô móc vô thì nó mới tiếp xúc ờ, nó mới dẫn điện được còn ở phía trước nó nó có lá nhựa nếu mà không móc thì nó sẽ không có dẫn điện đây là đang sử dụng pin sạc đây pin sạc này ờ, sạc một lần đầy thì sử dụng được khoảng ờ, hai ba tháng khi nó pin nó yếu á, thì cái nhịp đánh lửa các bạn để ý nhịp đánh lửa nó sẽ chậm lại và cái đèn pin ờ, đèn chỗ này nó sẽ báo màu màu đỏ nè là pin yếu nè bình thường nó không có báo gì hết á khi nào pin yếu nó sẽ báo màu đỏ và cái cái bạn cái bạn nghe nghe cái nhịp đánh lửa này là pin nó còn mạnh nó tật tật tật nó nhanh còn pin yếu thì nó sẽ đánh chậm lại đây là sạc pin đây đang sạc sạc pin vô thì nó báo màu ờ, đỏ là đang sạc pin vô còn pin mà nó đầy thì nó báo màu xanh pin nó yếu ờ, thì sạc khoảng 18 tiếng pin nó mới đầy ha pin sạc này ờ, xưa sạc một lần thì sử dụng được 2-3 tháng tuổi thọ thì 2-3 năm tuổi thọ thì 2-3 năm nên các bạn sẽ không có tốn cái chi phí mua pin nữa đây là dòng bếp cơ bản nó không có chức năng hẹn giờ không có chức năng hẹn giờ không có những cái chế độ mà nấu nước nấu cơm ờ, như những dòng cao cấp đây là dòng cơ bản thôi nó, chức năng an toàn cơ bản là khóa ga khi ờ, gió thổi tắt lửa và khóa ga khi nước cạn nồi và một cái ưu điểm nữa là nó tiết kiệm ga ví dụ như ờ, ở nhà các bạn mà bình một bình ga các bạn sử dụng được một tháng á, thì ờ, nếu mà đổi qua bếp Nhật á, thì sử dụng được khoảng 40 ờ, ngày nó sẽ kéo dài thêm khoảng 20 ờ, 30 phần trăm cái cần gạt này ờ, để điều chỉnh lửa to nhỏ này. Đó. thiết kế nhiều khách hàng thắc mắc là tại sao cái ngọn lửa của bếp ga Nhật nó không có xòe rộng mục đích đó là để ờ, khi mà các bạn đặt nồi lên nè thì ngọn lửa nó vừa phủ kín cái đáy nồi nó không có tạt ra bên ngoài thành nồi đây là cái thiết kế tối ưu để tiết kiệm ga của bếp ga Nhật ha nên ờ, nó mới tiết kiệm hơn một tháng 30 phần trăm tiền ga bây giờ tôi đang thử chế độ khóa ga khi ờ, nước cạn nồi của con bếp Paloma ICN 900 b bếp bên trái nó đã tự động giảm nhỏ lửa bếp bên phải đã tự động giảm nhỏ lửa lúc này cần gạt lớn nhỏ không có thay đổi nhiệt độ đáy nồi lúc này là trên 200 độ trên 200 độ các bạn muốn biết thì các bạn phải đo bằng dụng cụ không có ờ, cảm nhận bằng mắt được ha bên phải 210 bên phải 216 nè bên trái 230 204 đó đó, nhiệt độ này nếu mà nó duy trì uh, lâu á thì nó sẽ không có khóa đâu nó phải đủ trên hai trăm rưỡi hai trăm rưỡi hai trăm sáu hai trăm bảy thì nó mới khóa và nó phụ thuộc nhiều vào cái độ dày của cái đáy nồi các bạn thứ hai á là cái gian bếp nhà bạn mà nó có gió lùa nó thổi nó sẽ làm nguội cái đáy nồi đó. thì nó sẽ không đủ nhiệt độ các bạn phải lưu ý nó phải đủ hai trăm rưỡi thì nó mới khóa Ờ, đó là chế độ cài đặt ờ, mặc định của nhà sản xuất còn bạn nào mà muốn nhu cầu mà 180 200 độ nó khóa nó sẽ khóa nhanh lắm thì ờ, shop chúng tôi sẽ có giải pháp để mà điều chỉnh lại cho nó dưới 200 độ nó khóa ra để cho nó nhạy hơn đó, đó bếp bên phải hồi nãy nó nóng hơn nè bên trái chứ nóng hơn nên nó khóa ra trước nè cái uh, nó khóa nhanh uh, hay chậm nó phải uh, đó tùy thuộc vào cái độ dày đáy nồi ha các bạn lưu ý ha rồi cái thiết kế gian bếp nhà bạn có gió hay không rồi cái chế độ lửa của bếp nó ga nó ra mạnh hay ra ít nữa mà quan trọng là nó phải đủ được yêu cầu của nhà sản xuất cái cảm biến này nè nó phải trên hai trăm rưỡi độ các bạn lưu ý còn khách nào mà có nó bên phải khóa luôn đó khách nào mà có nhu cầu mà muốn ờ, hiệu chỉnh lại dưới 200 độ khóa ga cho nó nhạy hơn thì shop sẽ có giải pháp công tắc bếp vẫn đang mở đây đó là chức năng khóa ga khi ờ, nước cạn nồi rồi một cái gì không? cho cho hỏi cái cái ờ, tắt máy được rồi quay quay này các bạn à, xem YouTube trên TV á, thì có thể đọc vào cái remote để tìm kiếm với từ khóa là rẻ hơn khuyến mãi để à, đón xem thêm những cái video thử bếp của chúng tôi vào ngày mai. À, các đại lý ở uh, cái đại lý kinh doanh bếp ga mà muốn bán thêm mặt hàng này á, thì liên hệ với anh Nam qua Zalo, Facebook 0909 306149 để có giá ưu đãi dành cho đại lý. Đừng quên ờ, click vào nút đăng ký, subscribe và giới thiệu cho bạn bè mình cùng xem. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.